Rồi, xin chào tất cả anh em Đấy, những anh em nào mà đang à, chơi tài xỉu Đấy, những anh em nào đang chơi tài xỉu anh em à, muốn có cái à, bộ đồ chơi mà anh em đi vào sân chơi anh em để anh em lắc thì anh em biết tài biết xỉu Đấy, anh em biết ở trong nó tài biết ở trong nó xỉu thì anh em xem video này và muốn muốn tìm hiểu cái bộ đồ chơi thì anh em cứ alo cho tôi đấy, qua hai số điện thoại trên màn hình đấy, thì tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em đấy, trên video này chắc chắn là tôi sẽ không giới thiệu đủ cho anh em đâu đấy, nên là anh em có gì anh em cứ alo cho tôi đấy, qua hai số điện thoại trên màn hình nhé đấy, thì uh, những anh em nào mà làm tay cái mà anh em muốn biết được ở trong nó là tài hay là xỉu đấy, thì anh em ờ, cứ liên hệ nhé sau đây tôi ờ, và tôi sẽ giới thiệu cho anh em chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp bộ ờ, tài xỉu từ lướt ngang nhé bộ tài xỉu từ lướt ngang thì anh em nào mà đã chơi qua cái bộ tài xỉu từ lướt ngang này rồi thì ờ, anh em ờ, cũng đã thấy được cái hiệu quả của nó nhé hiệu quả của nó thì cũng nói luôn với anh em hiệu quả của nó xác suất của nó báo cho anh em tài báo cho anh em xỉu lên tới 90 phần trăm nha lên tới 90 phần trăm thì ờ, cái cách chơi của nó như thế nào cái cách chơi của nó như thế nào thì cái cách chơi của nó là rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần vào sân chơi anh em đúc cái cục dung này vào trong trong trong quần của anh em để anh em cảm nhận được cái nội dung của nó Đấy. cảm nhận cái nội dung của nó thì cái này nó là dung Đấy. nó dung thì là nó tài còn không dung là xỉu nhá đấy là cái này thì à, anh em à, vào sân chơi thì anh em cầm cái anh em cầm cái thì anh em lắc anh em sẽ biết được ở trong nó tài hay là xỉu đấy, chuẩn 90 phần trăm anh em có thể là cân nền đấy, cân nền đấy, cân nền bao nhiêu tùy thuộc vào anh em đấy, tất cả là do anh em quyết định anh em biết tài với xỉu rồi thì rất là dễ đánh thôi Đấy. thì đây chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu hiệu quả như thế nào thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em trước khi vào test cho anh em thì tôi sẽ vào tôi sẽ thử cho anh em Đấy, ờ, cái ờ, tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này thì cái cái bộ đồ chơi này nó bao cho anh em Đấy, bao cho anh em là nam châm dọi đèn Đấy, nước muối thậm chí bao cho anh em cả sẻ hột luôn nhé bao tích tăng cho anh em một trăm trăm đó. thì uh, đây tôi sẽ thử cho anh em uh, dọi đèn này đây dọi đèn Đấy, và nam châm Đấy, dọi đèn trước đó. Đó. đó hồi rất là đẹp ngang nam châm này nước muối thì à, tôi vẫn à, chưa chuẩn bị nên là anh em à, thông cảm để tôi đã nói bao tang cho anh em rồi thì là anh em cứ ờ, ok anh em cứ vào anh em đánh thôi chủ yếu là đến sân chơi anh em có sử dụng được cái bộ đồ chơi tài xỉu này không Đấy. thì ờ, khi mà anh em đã sử dụng được rồi thì là việc còn lại của anh em là cảm nhận cái máy rung cảm nhận cái máy rung và anh em đoán tài đoán chịu ở trong nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy thì tôi sẽ test cho anh em thì cái máy này cái máy này máy dung, anh em cầm để đâu cũng được anh em để chỗ nào mà nó hợp lý nhất để cho cái cái cái cái cái máy ờ, báo dung này nó báo cho anh em chuẩn xác Đấy. thì cái máy báo dung này nó báo rất là nhỏ rất là êm Đấy, nên là để là anh em để ở dưới đây thì là cũng không không thể nào biết được đấy thì tôi sẽ cầm tôi sẽ cầm trên tay để tôi cảm nhận được đấy, tôi cảm nhận cái à, máy cái bộ tài xỉu à, lướt ngang này nó báo cho anh em như thế nào nhé hiệu quả như thế nào hiệu quả ra làm sao bao nhiêu phần trăm nhé dùng à, cưa dung là tài không dùng là xỉu nhé à, cái chén này thì uh, có dung có dung là tài không dung là tài Đó, rung là tài Đấy, tiếp tục là tài Đó, tiếp tục là tài Đấy, tiếp tục vẫn là tài nhé năm năm sáu xỉu rồi Đấy. không dung xỉu một hai bốn vẫn không dùng vẫn xỉu xỉu à, chén này chén này tôi bỏ nhé chén này tôi bỏ để chén này nó cái nhịp dung của nó nó nó, nó dung, uh, ờ, rung trước nên là tôi uh, bỏ chén này bỏ trên này Đó. lấy lại trên này tài tài Đó. Đó. test cho anh em à, vài chén như vậy để anh em à, thấy được cái à, hiệu quả của nó thì anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm về cái bộ đồ chơi này muốn biết rõ về cái bộ đồ chơi này chơi như thế nào thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy, thì